bánh khúc đây tôi làm bánh khúc đây bánh khúc đây tôi làm bánh khúc đây bánh khúc đây bánh bánh bánh bánh khúc đây tôi tôi làm tôi tôi tôi tôi tôi làm bánh phúc đây tôi làm bánh phúc đây bánh phúc đây tôi làm bánh phúc đây bánh phúc đây tôi làm bánh phúc đây tôi làm tôi làm hạnh phúc